Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn cách mà mình đã tổng hợp và tóm tắt kiến thức như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ vào Google rồi uh, search download Min Master. Sau đó mình sẽ click vào cái đầu tiên. Thì ở trong trang web này, cái phần mềm này nó dùng được cho cả Windows và format dưới đây là là giao diện của nó các bạn vào cái web này các bạn sẽ thấy được cái giao diện của nó như thế nào yeah. Mac thì mình có hai cái lựa chọn để download thì mình sẽ download cái đầu tiên sẽ mở cái ờ, min smatter này từ Thunderlab sau đó cho nó vô application mình sẽ vào application và mở cái ứng dụng ra đây là những ờ, sơ đồ tư duy mẫu yeah. đồ mà mình hay dùng nhất à, vì mình chắc mình sẽ không dùng hết các cái mục này đâu nên là mình sẽ xóa bớt nó đi ở đây mình cũng có thể thêm bằng cách là uh, chỉ con chỏ vô cái uh, mục tiêu đề rồi sau đó nó sẽ có một cái dấu cộng hiện ra thì các bạn chỉ cần nhấn cái dấu cộng đó thôi thì nó sẽ tự động thêm nhánh và sau đó mình sẽ double click để thay đổi cái uh, nội dung ở bên trong cái à, cái ô đó tiếp tục thì các bạn muốn nếu các bạn muốn thêm những cái nhanh nhỏ thì chỉ cần tích và cái dấu cộng các bạn có thể thêm bao nhiêu nhánh nhỏ tùy thích tùy theo cái à, nội dung bài học của mình và đây thì mình vừa mới tạo ra được một cái sơ đồ cơ bản tiếp theo để bổ sung ý nghĩa hay là giải thích uh, cho các cái subtopic này thì các bạn chỉ cần double click và khoảng trống nó sẽ hiện ra một cái uh, flat topic uh, hoặc là các bạn cũng có thể gộp những cái subtopic này lại và ghi chú cho nó bằng cách là chọn những cái topic mà các bạn muốn rồi sau đó là nhấn summary ở cái thành phía trên Tiếp theo, mình sẽ nối cái flat topic này vào một cái nhánh cụ thể bằng cách là ờ, nhấn vào cái relationship ở cái thanh phía trên và nối hai cái lại với nhau và để thay đổi độ dày mỏng của mũi tên thì các bạn chỉ cần click vào nó và nhìn sang thanh bên tay phải ở đây nó sẽ hiện ra những cái option để các bạn lựa chọn và chỉnh sửa thay đổi khung cho các nhánh thì các bạn chỉ cần chọn vào những cái nhánh đó uh, rồi lựa chọn khung khác bên thanh phía tay phải luôn ở đây có rất là nhiều kiểu khung để các bạn chọn bây giờ mình không muốn có những kiểu đường nối này thì mình lại chọn những cái ca nhánh mà mình muốn đổi và chọn kiểu line khác và phía dưới này là khu vực phông các bạn có thể chỉnh sửa chọn cái loại phông khác hoặc là kích thước của chữ Ta-da! mình vừa hoàn thành xong một series tư duy tóm tắt kiến thức cực kỳ đơn giản và dễ dàng và đây là phần cuối cùng cũng là phần mà mình yêu thích nhất đó là thay đổi màu cho sơ đồ